Buồn quá mọi người, người yêu đi lấy chồng Đài Loan rồi Ngày mà em ra đi, em đi lấy chồng Đài Loan Anh từ bên Việt Nam qua mặt cao để kiếm nàng Mang một bao tiền vô, casino nổ ngoắt vô Kêu xì giác một cây, mai mà anh lại phát tài Nơi này gì đàn bà, có khi chết mà không sai Nơi sau mang lừa tình, đùa làm chi cho phong tay Bày khi ta nhìn lại đời như chẳng ai hơn em anh ta lọc lửa ta đến phóng tay chơi bỏ ba trăm k tiền khách sạn ra qua mang AK qua nhà em làm cách mạng án này gây vì xây nên không đừng cho phải như tắc răng bởi vì anh là lăng hai mặt trăng giống y nhà thơ mơ giàu như nhà băng đôi khi mơ anh về anh thế anh thấy em nhìn anh men yeah anh muốn nghe tiếng gốc đất của suối anh muốn đốt đuổi khu rừng xanh ê ê ê ê ê không có ai ngoài anh đâu không ai ngoài em đâu khi hai ta chung hướng bởi vì chỉ có anh và còn chỉ có em khi ta lộc ta được sự sung sướng kết liệt đến buông dương động đất và rung tơ không phải thông thường Sáng mai người chung phòng những lúc anh khai nông Bận tôn đàn bà anh yêu cũng hai lòng Nhưng ba mẹ em chửi anh không có khí vết Chó Và đã bán em cho tăng gia hết tí quách Chó Em đi Đài Loan anh qua ma cao tìm em hơi phím hey. Chỉ là cài cớ em là cài thớ gì anh phải nghĩ mãi yeah. ra đi em đi lấy chồng Đài Loan Anh từ bên Việt Nam qua ma cao để kiếm nàng bao tiền đô casino nó quạt vô kêu thì giác một cây là anh lại phát tài đời này gì đàn bà có khi chết mà không sai cỡ sao mày ngư tình đồ là phi cho phóng tài đến khi ta nhìn lại đời như chẳng ai hơn em mang ta lột lừa khi ta đành phóng tay chết đến con xe hơi vượt biên giới giới mưa bên đây đang rơi alo em chờ anh tới sáng em nói thằng già nằm cạnh là người yêu cũ em qua chơi chắc giờ em được cưng cưng y chang như đồ chơi mới em bây giờ không biết anh ra sao không biết bên mang cao anh sống như chim bao anh như là đá đạo rồi chứ nút vào cội đào chứ nút vào cội đào chứ nút vào cội đào chứ nút vào cội đào anh tìm gặp em để một lần được bùng cháy một cảm xúc lạ anh đừng có thể dùng ngay một cảm giác điên khùng nhưng bay có muôn trùng phù hợp với lứa tuổi hấp dẫn người tiêu dùng ngoài anh đâu còn ai ngoài em đâu khi hai ta chung hướng bởi vì chỉ có anh và vẫn chỉ có anh mới điều tra phát hiện được chân tướng hai lòng hai da hai mặt và hay lừa hay này không phải hay vừa bởi những tiểu tiết trên giường em chịu kiết phát lờ sự biểu quyết đủ ghi thành tiểu thuyết oh. và giờ em chợt nhận ra anh là thằng khi phát Có ờ, anh chỉ cần đóng tiền còn lại những thứ khác hả cho em qua đài loan anh sang ma cao làm chi để kiếm hey. chỉ là cây cớ em là cây cớ gì anh phải chịu dầu dây thôi em đi lấy chồng đại gia Anh buồn đau vì em Nên lấy tiền em đi đánh bài Ôm một bao tiền đô Casino nó ngoặt vô Mua thằng kia 10 đô Vì anh cứ đánh là thắng hoài Nhờ giàu một lần buồn Mà đời anh thay đổi ngay Quên luôn một cuộc tình Mà chỉ mang thêm đắng cay ấy Đến khi ta nhìn lại Đời anh vẫn đang buồn Em mang ta lọc lừa cả đời ta sẽ không quên Let's go Ngày mà em rớt tay đâu tay đâu